Em của ngày xưa là cô gái mang hài đỏ Bỏ cả thế giới nhỏ để chỉ yêu mình, mình anh Còn em của ngày hôm nay là cô gái mang hài xanh Tuy mỏng manh nhưng mà không còn xem anh là thực là bạn Và chính bạn chứ không phải một ai khác Phải đi hết hành trình cuộc đời của mình Và bạn cũng đừng quá nương tựa vào bất cứ một ai Bởi vì ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ bỏ bàn lúc tối tăm ngay cả cái bóng của bạn mà nó còn bỏ bàn thì đừng có nói ai ngoài bạn nữa cho nên khi mà bạn muốn tìm một người nào đó để thay đổi cuộc đời mình bạn hãy nhìn vào gương bạn sẽ thấy chính bạn và chỉ có bạn mới thay đổi được chính bạn chỉ có bạn mới làm cho cuộc đời của bạn hạnh phúc hay đau có nhiều người thôi. yêu nhau và nói rằng em và anh kiếp sau chúng ta sẽ cùng yêu nhau nữa sẽ làm vợ chồng chúng ta sẽ sống bên nhau nhưng các bạn có biết được câu chuyện kiếp sau không ạ kiếp sau các bạn có gặp lại được không có thể gặp lại được nhưng mà ví dụ kiếp sau bạn là một con gà người yêu của bạn là một con vịt cả hai chúng ta ở trong một chuồng nhưng mà dường như chúng ta chả hiểu gì nhau cả cho nên đừng có đời kiếp sau đừng có đời ngày mai mà nếu như có một cái dự định gì đó thì chúng ta hãy làm ngay cái ly nước này khi mà nó đựng nước thì gọi là ly gì các bạn à, khi mà đựng cát thì gọi là gì à, ví dụ như nó đựng phấn thì gọi là gì như vậy khi mà nó không có đựng cái gì thì gọi là cái gì à, gọi là cái ly khi mà bạn không có chứa đựng các bạn không gán bất cứ một cái gì lên trên bàn hết thì lúc đó mới chính là mới chính là bạn còn tất cả những cái gì bên ngoài được đặt định đặt vào đó được gán ghép lên được dán nhãn lên thì cái đó chưa thể gọi là là bạn cho nên khi mà chúng ta thấy mình cô đơn thấy mình trống rỗng và chúng ta cố gắng khỏa lấp từ những cái cái bên ngoài thì đó tất cả là là gì các bạn là giả sự thật là nó mất lòng lắm nếu như mình không có chấp nhận sự thật không nhìn nhận vào sự thật thì mình sẽ đau khổ hoài nhưng mà chính những người nói sự thật là những người gì ạ những người đang thương mình tất nhiên là khi mình nói thì cũng phải gì ạ tùy lúc tùy nơi đó gọi là người người có trí tuệ và tình thương mà không biết sử dụng đúng cách nó cũng sẽ trở nên làm cho người ta phải đau khổ người xưa đã nói một câu nói rất là hay trăm năm ở với người đừng không bằng một phút ở gần người khôn đúng không ạ nếu mà mình có cơ hội chỉ trong một phút thôi mà mình ở gần được cái bậc thiền trí thức là cuộc đời của mình có thể thay đổi người xưa có nói là buổi sáng mà biết được đạo buổi chiều chết cũng vui hoặc là trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói là ai sống được trăm năm không có hiểu được chánh pháp thì không bằng sống một ngày mà hiểu được chánh pháp. Mình sống cuộc đời của mình 100 năm mà mình không có hiểu được cuộc đời của mình sẽ đi về đâu. Cái gì có thể khởi phát được cái chánh kiến của mình, làm cho mình đi trên một con đường của an lạc, hạnh phúc, giải thoát thì cái đời sống đó là một cái đời sống vô nghĩa. Con người á là để yêu thương mà đồ vật á, là để sử dụng. Nhưng mà tại sao người lớn chúng ta hay làm những cái hành động ngược lại đó là chúng ta yêu thương những cái đồ vật còn con người chúng ta như để sử dụng mà thôi đặc biệt là khi cái tâm mình thiền mình. lành mình đứng gần người khác người ta có thể cảm nhận được và người ta thích gần gũi mình hơn khi mà mình ra đi thì người khác luyến tiếc giống như là đứa nhỏ cái khăn đó nó, nó đối với nó không là gì cả nhưng mà nó vì có một cái chút hơi ấm của mẹ cho nên nó quý cũng vậy khi mà con người ta sống ở đây quý nhau là cái gì quý vị quan trọng là cái tình người tình đạo hay nói như trong đạo phật mà nó là lòng từ bi mình tu gì không biết mình đi chùa bao nhiêu năm không biết nhưng mà không có lòng từ bi thì coi như là chưa tu gì cả một người muốn thành công trong xã hội này ít nhất phải có ba cái bằng một cái bằng mà các bạn sắp tốt nghiệp và còn hai cái bằng nữa đó là bằng cử nhân đường phố và cái bằng thạc sĩ lương tâm cử nhân đường phố là sao ạ à? những cái kinh nghiệm những cái trải nghiệm trong cuộc sống của bạn và thạc sĩ lương tâm là phải xem bạn là người như thế nào nữa còn bạn thiếu hai cái bằng này bạn chỉ lấy cái bằng đại học ra thôi vất. Vâng. vì vậy hãy cố gắng kiếm thêm hai cái bằng cự nhân đường phố và thạc sĩ lương tâm tình yêu như chiếc bút chì lâu lâu không vót tức thì vất toi hay người ta nói là đường không đi thì đường mọc đầy cọ dài người không qua lại thì người sẽ trở thành người dân nhưng mà các bạn biết không có nhiều người đã nỗ lực hết sức mình đã làm mọi cách nhưng mà người ta vẫn cứ là người dân thì lúc đó làm sao các bạn làm sao ạ còn duyên thì ở hết duyên thì đi níu kéo nhau chi cho đời thêm khổ Thuyền làm là để ra khơi, người sinh là để rong chơi cõi trần. Cái thuyền mà người ta đóng không phải để neo đầu ở trong cái bến cảng mà thuyền là đóng là phải để cho nó đi ra ngoài khơi. Và con người chúng ta sinh ra cuộc đời này thì phải sống trân quý từng phút giây để rong chơi trong cuộc đời này. Chứ còn mà ngày nào cũng ngủ thì sao? Mình ngủ thêm một phút thì có nghĩa là mình đã chết đi một phần đời của mình. Và người nào mà càng thùy miên tức là càng ham ngủ có nghĩa là đang giết chết mình ấy vậy mà trong đời sống hàng ngày chúng ta luôn tìm những cách để giết thời gian mà giết thời gian là giết ai giết chết mình khi mình chán á mình thường hay có cái sự bế tắc bế tắc mình không biết phải làm gì cả mình không biết phải làm cái gì đấy không biết là mình nên vui hay là nên buồn hay là nên phấn đấu vì một cái gì nữa mà chúng ta rất là bế tắc như kiểu người ta hay nói là bây giờ không biết làm sao bây giờ không biết làm sao bây giờ làm sao để biết bây giờ làm sao để biết bây giờ làm sao vậy thì làm sao bây giờ đây tức là chán rồi không biết phải làm gì nữa thành ra là nó như là một cái sự biết lối của cuộc đời của mình cái con đường mình đang đi vậy giống như là có một cái sự ngăn cản lại mà chúng ta không có thể vượt thoát ra được bởi cái sự chán đau nó thuộc về thân nhưng mà khổ nó thuộc về gì quý vị thuộc về tâm đau cái thân mà khổ cái tâm có những người đau thân nhưng mà không khổ tâm và có những người khổ cái tâm nhưng mà không có đau cái thân chẳng hạn như có nhiều quý vị có hết đầy đủ điều kiện vật chất nhưng mà lúc nào trong mình cũng thấy khổ cả đó là khổ tâm cái thân của mình đầy đủ hết trơn muốn ăn ăn muốn mặc mặc muốn có xe có nhà cái gì cũng có hết trơn á nhưng mình vẫn còn khổ tâm cái gì ở trên cuộc đời này có cũng có thể mất đi dù đó là của cải hay là các mối quan hệ tình cảm con người có nhiều người không hiểu được điều đó thì mình hãy chấp vào một cái đối tượng mà mình khổ chẳng hạn như nhiều người nói rằng là con của tôi là cái nguồn hạnh phúc duy nhất của tôi hoặc là chồng của tôi chính là cái nguồn hạnh phúc duy nhất của tôi những câu nói đó rất là nguy hiểm quý vị tại vì sao tại vì con của mình chồng của mình tài sản của mình mình nói một cách thẳng thật đó là một cái yếu tố một cái nguồn hạnh phúc chứ không phải là duy nhất ví dụ như ngày mai chuyện gì xảy ra nếu như, nếu như mình mất tài sản mình mất đi một cái người thân yêu của mình thì không lẽ mình cũng mất hết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ai cũng có cái nỗi khổ niềm đau riêng của mình không ai giống ai trơn nhưng mà đặc biệt khi mình thấy được cái khổ đau của mình thì mình có thể thấy được cái khổ đau của người khác như thế nào hàng ngày chúng ta hãy tập lắng mình lại để nhìn lại mình để nhìn tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình thì chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống chúng ta sẽ không còn chán trường nữa và chúng ta sẽ yêu cuộc đời này hơn giống như nhạc sĩ Trần Khung Sơn có nói một câu đó là gì ạ mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên nhìn rõ quê hương ngồi nghĩ lại mình tôi chợt hiểu rằng vì sao tôi sống và như thế tôi sống vui từng ngày và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng chính trái tim của ở hiền gặp lành ở ác thì gặp gì <laughs> ở ác thì chắc chắn gặp ác hoặc là ở ác thì sẽ gặp người ác hơn. Khi chúng ta biết rằng nó hoạt động theo luật nhân quả thì người ta nói là chúng ta có thể trốn chạy và lách hết tất cả những cái luật ở trên cuộc đời này nhưng chúng ta không bao giờ có thể lách được luật nhân quả. Mình tìm kiếm được hết tất cả mọi thứ ở trên trần gian nhưng mà mình không tìm được cái sự bình an thì mình vẫn là một con người bất hạnh. Dù cho bạn có tìm kiếm được hết tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này nhưng mà trong lòng của bạn chưa có được sự bình an thì ngay tại đó bạn vẫn là một con người bất thực ra trong cuộc đời này tất cả những cái gì mình gặp phải tất cả những con người mình đã tiếp xúc hay tất cả những cái sự việc xảy ra trong cuộc đời này đối với mình đều là một bài học cả tất cả đều là bài học mình phải học có những bài học mình được dạy và có những bài học mình không được dạy nhưng mà rồi sau những cái bài học đó mình đều có thể rút ra cho mình được điều gì cần làm và không làm thậm chí là kiếp này học chưa xong kiếp sau đừng có hừng đời đánh bạc đừng có hừng kẻ bạc tình rồi lấy máu xăm mình xăm lên bốn chữ diện, hận người tôi yêu và cũng đừng có dài dột mà từ từ thất tình từ từ đu cây mừng, thất tình từ từ đu cây mừng, cây mừng rung rinh ngã cái quỳnh, nào ngờ dưới đất cây đinh nhọn không chết vì tình, chết vì đinh Dạ vờ mạnh mẽ Dạ vờ cười Dạ vờ không nghĩ Dạ vờ thôi Dạ vờ vui khi đang buồn tuổi Dạ vờ cười khi nước mắt đang rơi Dạ vờ quên trong khi đang rất nhớ Dạ vờ hết yêu trong lúc Có nhiều người nhiều. nói rằng là tiền là tất cả Nhưng mà kính thưa quý vị là có những thứ mà tiền không thể mua được Và cái điều bất hạnh hơn là Có người ta không biết rằng tiền là không mua được tất cả mọi thứ vậy mà người ta lại làm tất cả mọi thứ à, nơi lạnh nhất không phải là bắc cực mà nơi lạnh nhất chính là nơi không có tình thương nếu như chúng ta không có tình thương không có tình người thì trái tim của mình sẽ bị đóng băng và chúng ta luôn trở thành những con người lành lẹo các bạn có biết những người ở ngôi cao không ở vị trí cao trong xã hội không khi mà càng lên cao thì là sao ạ thì càng lành lẹo cho nên các bạn đừng có nghĩ rằng mình phải lên thật cao có một điều vì thật thật lớn thì các bạn mới hạnh phúc nhưng mà thực ra các bạn càng lên cao các bạn lại càng ở đời này có ba cái việc việc thứ nhất là việc của bản thân việc thứ hai là việc của người khác và việc thứ ba là việc của ông trời đúng không ạ và sợ dĩ người ta khổ là vì sao vì không lo việc của bản thân thích xen vào chuyện của người khác và thứ ba là lo cái việc của ông trời